Các bạn đang xem là cảnh một bé rái cá bị hại hôm nay. Tiêu đã nói hàng triệu lần rồi đừng biến rái cá thành thú cưng. Tại sao các bạn không nghe? Không thể nuôi loài vật này được. Nó còn nhỏ như vậy là phải có cha mẹ chăm sóc chứ. Tiêu làm clip dạy cho các bạn nuôi rái cá để cứu chữa bệnh tật nó kịp thời. Chứ không phải để các bạn đem nó về rồi lây bệnh truyền nhiễm cho nó rồi để nó mắc chết như thế này. Đây là cảnh trước lúc chết của em rái cá vuốt bé này đây. Được bạn Trần Thanh ở Long Hải gọi phone nhờ Tuân cứu giúp Nhưng tình cảnh thế này Thì làm sao cứu nổi nữa Các bạn muốn Tiêu nói như thế nào Thì mới chịu hiểu đừng hại động vật hoang dã Ở Việt Nam nữa vậy Tại sao mấy youtuber Việt Nam nổi tiếng Thì làm toàn chuyện bậy bạ Mà không ai làm những việc tích cực Để cho thay đổi ý thức cộng đồng Thơ Nguyễn thì làm clip chơi ngu nghịch dại Nguyễn Thành Nam thì làm clip chơi sàm bậy bạ Rick Deville thì làm clip chơi điện tử nói tục chửi bậy mấy bạn ấy nổi tiếng bằng việc làm nhục quốc gia của mình, hại tư tưởng của các bạn trẻ mà tại sao các bạn ủng hộ nhiều vậy? Để rồi, giờ đây các bạn xấu xa ích kỷ cứ làm hại động vật hoang dã riết như vậy. Mà những cái người youtuber ấy giờ cũng bị chặn kiếm tiền từ youtube hết rồi bởi vì không chỉ tiêu lên án mà các doanh nghiệp đầu tư quảng cáo cho youtube họ đã kiện và chống đối lại mà các bạn cũng chưa chịu thức tỉnh nữa Tiêu đang làm mọi cách để cứu thiên nhiên động vật, để thu hút cộng đồng đừng hại thú vật nữa. Các bạn không ủng hộ thì thôi. Lên YouTube của Tiêu nói tục chửi bậy, ủng hộ cho những cái xấu, phát triển, ủng hộ cho những thần tượng của mình làm bậy bạ. Các bạn sống sai rồi. Khiến cho thiên nhiên động vật hoang dã bị hại, đến nỗi tuyệt chủng. Hôm nay nhìn cảnh bé rái cá này, thôi thóp trước khi chết mà đau lòng không chịu nổi. Việc Tiêu làm chỉ muốn các bạn tốt lên thôi, Pion có nói xấu người này người kia là để cho họ thức tỉnh. Bởi vì họ nổi tiếng mà họ không làm được những việc có ích cho xã hội thì nổi tiếng làm cái gì? Nhục nhã lắm, nhục nhã cho dòng họ, cho cha mẹ của mình nữa. Các bạn ơi, thức tỉnh đi, đừng làm hại động vật hoang dã nữa. Còn cộng đồng ơi, những người nổi tiếng ở Việt Nam này ơi, hãy kêu gọi bảo vệ thiên nhiên động vật đi. Các bạn đừng có chơi mấy cái trò khùng điên, làm hại thú vật hoài như vậy. Trong khi thiên nhiên động vật cần được quan tâm bảo vệ mà nó cứ ngồi ở nhà nó chơi game nó chơi điện tử rồi nó làm mấy cái clip khùng điên ăn uống thịt động vật không ra cái gì hết sao mà sống như ác quỷ vậy còn bạn trần thanh nghe đây em để bé gái cá đến tình trạng nguy cấp thế này thì làm sao anh cứu nổi anh không còn khả năng đặc biệt để cứu chữa cho động vật nữa vì đã vi phạm luật trời quá nhiều đã vậy còn chửi rủa người khác vì động vật thế này nên gieo nhân nào phải gặt quả nấy nhưng anh vẫn chấp nhận để tương lai việt nam không còn thú vật hoang dã bị hại nữa và những ai đang làm chuyện xấu mà không chịu thức tỉnh thì chắc chắn quả báo cũng không nhẹ hơn anh đâu. Cảm ơn em đã cho anh biết tình trạng sức khỏe của bé rái cá này